cuộc đời tao bia thì nhiều thằng lắm rồi mà trong đó nó phản đồ cái nùi nên nó bạn hỏi sao nhiều biết phản đồ đông vậy mày thấy việt nam chín sáu triệu dân phản động cái đống chừng nào việt nam hết phản động tao hết phản đồ chuẩn chưa hợp lý không em đất nước mà còn phản này nói chi thằng duy nguyễn chuyện rất là bình thường cuộc đời nó khốn nạn lắm nó nghe tao phá sản nó mừng dòng họ nó trúng số nó có mấy đứa đó nó nhà mướn nó đòi cho thằng duy nguyễn về quê bán dừa ông xin lỗi mày bán dừa thời gian thời thời, thời báo cách thôi Ủa, giờ hết dừa để bán rồi nói chuyện nghe nó tao bố láo thì chứ mình á mình làm ăn á không đụng chạm nào hết trơn á ô tao mở phòng game kệ mẹ tao chứ trời ơi ủa tao mở phòng game mày có kết nối không nope. phòng game phòng cỏ phòng có hai ba trăm ngàn tháng à xin lỗi mày à phòng này hai trăm ngàn cỡ vậy không ảnh không có đông việt nam mình đâu bạn thứ dân việt nam gì đi đâu đó mẹ mang xấu không à đi qua cali á thì mở này phá giá mày ngu hết phần luôn tự nhiên neo lại gì độc quyền của người việt thì bầu lên thành hội trưởng ngành neo đi cái là neo chúa đó cái việt nam có game chúa rồi đó xong rồi hả mình làm giá đúng không thằng nào muốn đề xuất bản giá nào nộp neo chúa đó tại sao bộ móng này mà làm ba chục đó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 nói chuyện nghe rất là bố láo thôi chứ mình mình làm ăn á không đụng chạm nào hết trơn đó ô tao mở phòng game kệ mẹ tao chứ trời cho đấy ủa tao mở phòng game mày có chết đói không nope. phòng game phòng phòng cỏ phòng có hai ba trăm ngàn tháng à xin lỗi mày à phòng này hai trăm ngàn có cỡ vậy mà cũng ảnh nữa không có đâu việt nam mình đó bạn thứ dân việt nam vậy đi đâu đó mẹ mang tật xấu không à đi qua cali á thì mở này phá giá mẹ ngu hết phần luôn tự nhiên neo lại gì độc quyền của người việt thì bầu đó là hội trưởng thành neo đi kêu là neo chúa đó giống việt nam có ghim chúa rồi đó xong rồi hả mình làm giá đúng không thằng nào muốn đề xuất bản giá nào nộp neo chúa đó tại sao bộ móng này mà làm ba chục mà nói tao nghe coi trong khi giá thị trường bộ móng này là 45 mày làm ba chục vậy có phải là mày phá giá không mày phá giá cái dòng họ nó kéo này nó phá hết ờ, ờ. trong khi vật giá kali thì nhà mắc xe mắc chi phí sinh hoạt mắc rồi làm này không có ăn má kinh doanh cái kiểu gì tao cũng hiểu nổi nữa thiệt luôn á xin xin thưa nha à, mấy đồng chí nào mà cầm tiền ra làm ăn nghe thì làm ơn đi học giùm tôi một cái đi đừng có kinh doanh như thằng vô học giận đó xin trân trọng giới thiệu với các bạn đây là máy smith ta lần thứ hai gặp cái máy Smith này Và hôm nay Duy Nguyễn sẽ phân tích, hướng dẫn, chia sẻ cũng như đam cái bài là Miss Sounder Fresh Đẩy vai anh em Tại sao đẩy vai bằng máy Miss nó lại quan trọng như vậy à, Cái máy Smith là nó sinh ra để nó phục vụ những cái bài bán freeway yes. Nghe không? Cái máy vai hồi nãy bên kia kìa Tập á, thì nó sẽ mang cái sự gượng gịu và sự khó chắc chắn nó sẽ khó hơn nhiều chứ khó hơn cái máy smith này tập dễ hơn vậy nó mới mất tiền cần cái trăm cũ Nha. cái máy kia thôi tao quên mẹ giá rồi nhưng mà cái máy kia tao bảo đảm mày không quá 25 cũ ờ, máy phòng đang đứng không quá 25 cũ sao đòi chữ ký máy này đúng không tại vì máy này nó là tuyệt vời hơn về tất cả mình có sao nói vậy vậy bạn máy nào của mình tốt ok phân tích rõ ràng anh em chọn lựa thằng nào thích ngồi qua bên kia thằng thích đứng qua bên đây ok đúng không bạn qua bên đây xong bạn mới tập bài đứng bằng ba beo được đứng bằng ba beo nó còn khó ác nữa bữa nào tôi minh họa cho coi đứng ba beo có hai cách tập cách tập nào là tạo nên người anh hùng cách tập nào làm nên thằng bị chấn thương bại liệt sẽ nói rất là rõ còn hôm nay đây là máy mic bán freeway rất là tuyệt vời hệ thống máy của THOL đầu tư dàn Smith hơi bị khủng lắm em nè cái tập rất đơn giản thôi không gì khó khăn hết bán free quay mà free quay là tập sao cũng được muốn tập sao tập mà theo những cơ chế chuyển động tự nhiên của cơ thể rồi vô vị trí này không chuẩn tại sao nó cao ba ơi vị trí phải ngay vú đẹp cái vị trí chuẩn là vị trí phải ngay vú ngước lên cầm đúng chưa nên cái vị trí là vị trí vàng nè người ta có hung hít ta không đây nè ba hung đây là cha ông con nha vị trí là không chuẩn nè nó đeo đo không chuẩn rồi không chuẩn cố tập thiền sau thành bao chuẩn tức là đài đó bà bao chuẩn đời tống bữa nay đời là gì cộng hòa nhân dân trung hoa nè <laughs> thì chúng ta phải chỉnh cho chuẩn chỉnh cho chuẩn bằng cách mà vô chỉnh tao đi không à, thật ra làm giỡn thôi em chứ không phải là làm lớn làm láo không phải làm chủ sai chẳng qua là bia hình ảnh cho nhân viên thôi What? cuộc đời này tao bia cho nhiều thằng lắm rồi mà trong đó nó phản đồ cả nồi. nên mấy bạn hỏi sao anh Di Nguyễn phản đồ đông vậy Mày thấy Việt Nam 96 triệu dân phản động cả đống Chừng nào Việt Nam hết phản động tao hết phản đồ Chuẩn chưa Hợp lý không em Đất nước mà nó còn phản này nói chi thằng Di Nguyễn Chuyện rất là bình thường Tiếp tục Đó ok chuẩn rồi đó Mỹ nè Thấy không? Vô Trời ơi má ơi nó nhẹ tựa lông hồng ông nội Đưa đưa Đưa Má cái máy đâu xịn mãi Tập cơ ngón tay nha Nè tập cơ ngón tay nha Má ơi lên tạ đi ba Tập mắc cười quá lên tranh mẹ nó bên bốn cục đi em à, bây giờ chúng ta đã chỉnh một cái mức tạ nó vừa phải rồi nha em cách cầm thì cầm sao nè rộng phần nửa ờ, một phẩy năm vai nó hoài rồi nó hoài khổ lắm nó mãi rồi đẩy tạ bao giờ phải ưỡn ngực ra cả tất cả những bài fresh ngực là phải ưỡn nha cực đẹp cực xấu dù phải ưỡn hết mà đúng là dạo này tao bự thiệt mày hàng chi nữa hồi, hồi chiều mới qua nhà bồ của uh, ờ, bồ cũ má nó khen tao dạo này sao bự dữ vậy tao nhìn ụ cũng vậy mà cô không nhìn con bự hơn cái thời con quen con con con, con gái bác lắm đó chắc tại con quen con nhỏ kia nhỏ kia cho nó ăn nhiều hơn con gái bác bỏ đói không à nói xong mặt bà giận luôn kỳ quá hay có thẳng đê lên vậy nè kệ tụi nó cũng cũng không được chuẩn lắm nhưng mà cũng có đến nỗi nguy hiểm lắm kệ nó đi còn anh thích lên vậy à, đối với anh là à, là thích vậy nè à, à, à, mà nặng quá mẹ ơi nặng quá thì phải sao ta chỉnh bảo hiểm à bảo hiểm có rồi hả ê bảo hiểm mình nhớ đã bị nghiêng mày à đúng mà nghiêng không đâu lên đây hước ơi không tới mới đau chứ thôi kệ mình nằm đây đi bảo hiểm chi chúng nó đè nặng á quăng tạ ra chạy rớt cái bom ở đây không đè mình chết hiểu không Hui. chết mẹ rồi đồ quá cao quá bị khổ ông ơi trời ơi má này cho mấy thằng lùng rồi còn cách còn cách mấy em từ từ kiếm vết cứu nha lấy ghế ngồi mà lấy ghế ngồi ai kiếm cái ghế đỏ đỏ giùm anh cái mấy em cái ghế đỏ quyền thoại á bên đây có mà nó còn không thì phải đứng tấn tập võ mấy em mấy tập võ tấn thường thôi anh tấn mới ghê nè đó không Nope. Thiệt chứ ta Chỉnh hoài mà mệt nha Không giỡn nha mấy em Ai ơi Nên mấy em mới vô tập máy này bị cúm gà đừng có buồn nha Nó vậy đó từ từ chỉnh thôi mình lần đầu tiên mình làm chuyện đó mình phải chỉnh mấy lần sau cứ thế mà phan bắn à. à. à. Wow xong xong xong đó. bởi vậy vô cái máy này thì nó rất là ngon mấy em nhưng mà mình tập nó sẽ phát sinh ra nhiều vấn đề và chúng ta sẽ cùng nhau tháo gỡ những cái vấn đề từ từ thì bây giờ cái giải pháp hồi nãy tập đứng tấn á là cả như anh tập bựa cho nó vui thôi chứ còn ai đời mà đứng nổi nó nên nó cách tập đó là không có áp dụng nghe chưa cách tập áp dụng mà ok nhất cho cái máy này là cách mà duy đang đứng duy sắp trình bày đó tại vì cái máy này nó bạn cao gì bằng tập nó sẽ bị vướng trên này không tập được còn bạn nào thấp chừng mét năm mấy thì hên xui nha vô tập thử đi còn cái giải pháp ngồi á thì chúng ta phải chỉnh nhiều cái cái khóa an toàn này nó không còn quan trọng nữa chỉnh thấp xuống thấp nhất mức cuối nhất đây luôn bây giờ mình chỉnh thử cái mức này coi nó có hợp lý hay không không hợp lý á thì mình quăng luôn mà thôi quăng luôn cho rồi đi mệt quá <laughs> cái bài này không có đè chết nó không sợ buông ra chạy kịp rồi cái thứ hai chỉnh tạ xuống đó ngay đây đúng không cái ghế ngồi bị sai trọng tâm kéo lên xíu rồi chuẩn bị vô nha rồi bị gì nữa mà em cao nữa nè không nhớ không nhớ nhớ không nhớ hồi nãy bị cao không để xuống mất nữa nào về đẹp ngay cổ là đẹp đẹp nhất đây bị đấy chuẩn em em chụp hình là đi em chụp hình làm kỷ niệm rồi xong mình đẩy đẩy từ 8 tới 10 nhân ráng lên này là bán free freeway bán free freeway cái bài này nó nó sẽ không free freeway bằng tạ dumbbell dumbbell nó free freeway hơn nhưng mà cái bài này là bài tập để cho các em định hướng về cơ vai rất tốt khi mà các em tập được cái bài này tốt rồi đó thì qua dumbbell tập rất ok nha nên đây cũng là một cái bài mà dư rất là thích đó rất là thích các bạn sẽ chọn một cái ghế nào đó để ngồi tùy thôi à nhưng mà khi mình chọn ghế nào thì mình phải chỉnh cái máy này nó phù hợp với cái ghế đó rồi bây giờ đẩy nè nhìn cách vi quay nha nhìn cái lưng á nhìn cái lưng á free quay thì reveal cái lưng lên nè không không không xuống thấy cái lưng đưa không lên lên là vậy là chuẩn nè không không không có đẩy quá nha má đẩy quá vậy là gãy tay chắc bà luôn nó đẩy tới đây thôi đó trục thẳng là ok xuống thấy đau lưng không nếu mà bạn quen mà thấy đau lưng đau lưng thì bạn gồng cái chân lên chống cái chân lên để cái chân nó giảm tải đó đó thấy chưa gác vậy đó còn không có thích thì xuống đây tùy thôi à cách nào cũng đúng hết gác đây nè duy thói quen duy thích gác đây hồi duy ra gì cũng ra bên này nha một cách cách thứ hai vậy tùy cái nào cũng ok hết giơ tay giơ tay thì à, chuẩn bị chia tay cái bài này rồi nha mấy bạn để lên làm những cái video khác một video duy cố gắng nói ngắn gọn thôi đỡ hao nhân công đỡ hao máy móc và đỡ hao công của duy nữa nhưng mà nói thì nói thì thôi chứ ờ, duy làm gì nó cũng trách nhiệm mà làm gì nó cũng muốn cho nó rõ ràng và làm gì cho nó muốn cho nó thật là chi tiết nên video nào kéo dài 20 phút trời ơi má 20 phút một ngày quay bốn cái 80 phút rồi có nào vĩ đại như tôi không trời vậy còn biết sai xe, xe, xe và like nữa tối ngày vô comment trẩu Duy Nguyễn làm gì khổ quá có ăn hết của dòng họ mấy ông đâu mấy ông chứ vốn ngày vô, vô coi comment mấy ông chửi hoài chán gì đâu nên là có rất nhiều cái quan điểm về cái bài vai có người nói ừ tập vai trước vai sau đâu câu đó tào lao vai nó chỉ có vai bự vai nhỏ thôi đồng ý là vai nó chia ra ba vùng vị trí trước trước giữa và sau nhưng mà cái bài vừa rồi tập á là nó vô hết bà nó cái vai rồi nó vô hết bà nó cái vai rồi không còn cái dầu nó không vô chỉ có vai sau thôi mà vai sau thì không có cái cơ chế này mà vai sau là cơ chế rô mấy bài rô rô nó vô vai sau rất là nhiều và rise nó vô vai sau một phần còn fresh nó vô nguyên cái vai luôn nè miếng miếng trước nè cái này nè đừng có nghĩ ừ để như vậy nó mới vô không cần cành đâu đâu đó ba tối ngày cứ vậy không có tập si mẹ như chim vậy trời à, cứ tự tạo cho mình cái cảm giác lừa dối tự nhiên đi tự nhiên cơ thể đúng không ngồi cầu cá tra sao xoắt vậy phân tích cái lóng vào đúng không duy nguyễn nó nói rồi đầu gối để quá mũi chân á thì mày chấn thương đó vô cứ cãi cãi là biết con khỉ gì mày phân tích có ai chứng minh được mày đúng mày toàn là chém gió trên mạng không mà lấy abc các kiểu mày ngon mày tập đi đó toàn là mấy thằng anh hùng bằng phím không à mấy ông lý được là mấy con khỉ gì đúng không <coughs> mình á là mình nói một cái gì đó phải có mình phải có kiến thức đúng không toàn là mấy thằng học lớp 12 không à vô đủ giải phẫu học đủ nghe gớm bay tạc mà đưa cái bằng đại học ra tao coi coi nó cứ vậy không á mấy em vì mà cái thế giới gamer nó cứ chặt chém nhau thấy kia nổi xíu ba lên đập nhỏ đập làm khỉ gì mà giỏi bằng nó không đúng không mà cũng tội nghiệp mấy nhỏ mới lên xíu bị đợp sợ quá nghỉ luôn em đúng không nói thật sự với có ăn có học có trình có độ thì hãy nói còn không á thì thôi mẹ từ từ nghiên cứu đi nói vậy ta cười cho chết bà đúng không? ta nói là gì đầu óc ngu si mà tứ chi nó phát triển <laughs> vô một phút mặt nệm bắt đầu đủ câu nói quyền thoại nope không có, có có chơi vậy được nha à còn cái nữa thích chơi vậy cũng được nữa có thằng nó mở tay nó nghịch mấy em cái này nè đẩy ra đẩy vô nó không quen ok thì bạn có thể chơi như vậy đâu phòng lực đâu thoải mái mấy em an toàn cho mình an toàn cho máy được rồi công nhận máy xịn thiệt không có nhìn gờ vô không thấy dầu mà đẩy nó ru má đẩy nó đã đâu á bởi vậy á phân tích so sánh máy luôn cái máy này á với cái máy đẩy vai hình như ở dưới đây cũng có cái máy đẩy vai á cái máy mà Multipress Multipress đẩy không ngon bằng cái này Multipress đẩy không ngon bằng này nhưng mà Multipress nó dành cho người bắt đầu và dành cho phụ nữ nó phù hợp hơn còn cái máy này rất cơ bắp quá nó dành cho đàn ông nên các bạn phải trải qua con đường ờ, Smith này thôi thì mới qua được những cái bài kia còn những cái phòng tạ nó thiếu á thì bạn buộc phải nhảy cốc nhưng mà khi nhảy cốc như vậy nó rất là nguy hiểm tại vì mình chưa có đủ nội công mà mình chuyển qua một cái máy nó khó tập hơn thì chấn thương nó sẽ chờ đón các bạn nha không vừa đẩy đâu nhìn đâu quen rồi nè đẩy là phải thẳng vậy nè cái tư thế này là thẳng đi đâu đi không biết tới đây ok đó xong rồi xuống là phải không đẩy lên wow. thấy diễn sâu không rồi vô sao tay nhớ nhìn nha ba tập chưa quen nhớ nhìn nha nè nè vô nè đẩy vô tới đâu dính kìa mẹ nó đúng không tại vì khi bạn bạn ép cái tay vô chắc chắn nó chạy một đường hồi đó cũng dính vô lỗ à không bao giờ lọt cả nha nên bài này tập không bao giờ bị đè đâu không bao giờ sợ đó. đó đã đến THOL thì phải trải nghiệm cái máy VIP này không cho nào có đâu bạn nói thật nói thì thôi chứ phòng tao quảng cáo năm sao bốn sao nọ vô thôi tập máy muốn chưa thề tại vì khi lên hình bạn không biết được máy nào nó dở nó xấu nó đẹp ok chưa nó chụp hình nó chụp hình quảng cáo mà đúng không cái máy nào chụp cũng đẹp hết đó mày vô mày để đi đóng hai năm đi hối hận à. bởi vậy mấy bạn có thể là không cần phải tin với nguyễn làm khỉ gì cả mấy bạn cứ đóng mẹ nó một triệu một tháng thử nghiệm hết triệu một tháng đóng hai năm đôi bên cũng có lợi đúng không đôi bên cũng có lợi tôi lời được 500 ngàn bạn đỡ rủi ro thích vậy đó bạn còn bạn vô đợp tiền 2 năm tính đàn tháng tôi được có có 400 ngàn đúng không thơm bạn cứ vô bạn chọi vô mặt sale 45 triệu tập tháng dịch vụ ok máy ok đóng 3 năm không ok tao nghỉ chứ không được Duy thích là cái gì Nè, mọi lời nói nó không có gì đó là cơ sở cả mặc dù Duy Nguyễn chả còn phải nói dối các bạn làm gì cái đầu tốt nó tốt ok ok giống như cái máy đeo vai nãy bển đam nó thấy mẹ luôn chứ gì khen khỏi gì nó